まるで世界の秘密そのものみたいに彼女は見える Lại một mình ngồi trước khi nhà ta nghe tiếng gió gọi lòng bâng quơ Thở yên bình những ngày nắng hạ đã mãi xa rồi chỉ còn cô đơn Vậy tay chào buông câu tạm biệt hình bóng quen thuộc cô gái kia ơi Ta lại về bên nơi phố cũ lần đầu gặp mặt nước mắt ta rơi Nơi phố thị ngàn dân chen chúc thì đến khi nào ta gặp người đây Khép lòng lại ta lau nước mắt Thả hồn mình vào những làng mây Phố không người dường như phố lạ Mưa tháng 7 cũng chợt ù qua Cuốn hết đi một phần ký ức mặn nồng đương thời của người và ta Rồi vô tình ta gặp lại người trên con phố cũ Lần đầu ta yêu Vẫn mái tóc khuôn mặt thân thuộc nhưng chỉ đứng không nói gì nhiều Ta thở dài giữa lòng thành phố nỗi buồn cứ thế gắm chặt vào tim Lướt qua nhau như người xa lạ cả một dãy phố như chợt lặng im Khoảng không gian chợt như hiu hắt không khí ảm đạm thôi thúc đôi chân Duyên thở nào từng thương trang lỗi chợt nghe cõi lòng đôi chút bâng khuâng Tiếng gió nhẹ xin hãy thì thầm gửi cho người một chút tình duyên Nơi con phố hàng cây buồn bã môi ta cười không chút bình yên Rồi bất chợt màn đêm buông xuống ta lại làm bạn với cô đơn thu mình lại về một góc nhỏ ta trách tại sao người vô ơn hai thứ tình cảm nhỏ nhặt ta trao dù có bằng trời vẫn chưa đủ tiếng đồng hồ tích tắc đường buồn đã 3 giờ rồi sao chưa ngủ đôi uyên ương giờ bay hai hướng bức tranh màu ta vẽ lắm lem phận duyên tình của ta lỡ làng thôi đành vẫy chào chủ ngày ấm êm gửi lời nhạc vi vu vào gió ta lại nhớ về cô gái ngày xưa một chút bồi hồi trong ngăn kỷ niệm ta gặp nhau vào một chiều mưa mềm mảnh ghép có chút lưu luyến động lại trong lòng nhưng thôi chỉ nghĩ rồi vứt bỏ vẫn tấm chân tình ta giữ nguyên vẹn dù cho bốn mùa có trôi qua có đôi môi cười người vậy chào ta thôi chào em cô gái tháng hạ